thôi được rồi ông để cho tôi bốc cái xem nào à, bốc cái này một tay nhé bốc cái nhé à, chia đi Đấy, mười đánh ba cây đấy ván này tôi đánh 5 triệu này đấy, ông chia nhé ví dụ một hai một hai ba bốn năm sáu bảy chia từ đây nhé Ô, ai chia đây chia bài tôi đây tôi đánh 5 triệu ván này nhé xem ván này là năm bảy tám luôn nhân đôi này à, bốc cái đẳng cấp chưa bốc cái nhân đôi luôn này 578 luôn này quá ok rồi. nhân đôi rồi tôi không cần làm trương đấy bây giờ xào chẻ thoải mái nhé này. bây giờ ông để cho tôi bốc cái đi đúng không ông tôi được rồi tôi chỉ cần canh bài này ông nhìn này canh bài xong này này này ông chia đi này tôi bốc này nhất tôi này ông chia đi ván này tôi đánh 10 triệu luôn này thôi được rồi chia tôi cho 10 triệu nhé này nhất tôi mà đúng không đấy ván này xem nào ui xì, 9 điểm này đấy, 9 điểm này có cần làm lại ván nữa không 9 điểm đúng không 9 điểm là nhất rồi đấy, bốc cái 10 triệu 90 nhân đôi nữa thì không cần phải làm bài đấy, này làm lại nhé. À. bây giờ đến lượt tôi bốc cái đúng không à bóc cái đơn giản lắm mà này chia đi ông chia đi ai chia được này hai này hai thì chia từ đây đúng không một đấy, đấy bài tôi đây vào đây tôi đánh 20 triệu luôn này để cho ông biết này sẽ hai này đấy một nhà tịt này chia nhà tôi xem nào Xì. mấy điểm đây 5 6 9 4 điểm 4 điểm lớn nhất rồi mấy nhà này không có tính tiền đó nhà, nhà này một tịt này này nhà này mấy 83 điểm này nhà này hai điểm này đấy, 2 điểm này nhà mình lộn lớn nhất này bốn điểm này này, bốc cái lúc nào cũng là lớn nhất cứ đến vòng tôi bốc cái là bài tôi lớn nhất à, nhìn làm lại nhé tôi làm lại cho ông xem này này kênh bài nhé một kênh thôi là đi là một một tay thôi mà là chị đấy nhất năm ông chia từ tôi nhất năm thì bây giờ ông phải chia cho tôi đúng không nào chia cho tôi đi một hai ba bốn ba bốn nào xem bài mấy điểm Úi xỉ, sáu mười hai tám điểm Nhân đôi mười mười nhân đôi Đấy Nhân đôi rồi thì mấy nhà này sao tính tiền Nhà ông Trương Trương cầm trương 9 điểm cũng thua nhé này. Trương 9 điểm vẫn thua này. 7 ừ, điểm thì thua nốt rồi à, 6 điểm thua này. Nhà 10 nhân đôi này đó à, rồi, rồi, bây giờ đi giới thiệu cho anh em nhé chia sẻ với anh em đây là một con máy đánh bài à, máy đánh bài này thì nguyên tắc sử dụng nó như nào thì uh, giới thiệu qua là khi anh em để máy ở đây anh em sẽ tắt màn hình đi đeo một cái tai nghe anh em sẽ đeo một cái tai nghe siêu nhỏ như thế này đút ở trong lỗ tai một cái tai nghe siêu nhỏ nhé này anh em sẽ đeo một cái tai nghe siêu nhỏ trong lỗ tai tai nghe siêu nhỏ luôn à, ờ, tai nghe này đeo sẽ không sợ, sợ phát hiện cả khi anh em đeo một cái tai nghe xong anh em sẽ để cái bộ bài khoảng cách tầm hai găng tay mình đánh ba cây chẳng hạn đi clip này thì uh, giới thiệu tấn sẽ giới thiệu với anh em là cách đánh ba cây là anh em chỉ cần một tay thôi à, ví dụ bây giờ mà camera nó sẽ soi thẳng ở đây nó bắt ở đây cái cái thằng làm cái nó để bài đây mình sẽ không nghe được cái gì nó không đọc được bài nó không nghe gì mình sẽ kênh bộ bài là nửa đôi này và kênh nốt bộ này lên đây này là nó sẽ báo bài Đấy, khi nó báo bài nó báo một thì anh em bỏ một lá này lên anh em ngửa lên cây này nó sẽ là cây bốc cái một thì cầm bài chia thì cái thằng cái không biết nó ngồi chỗ nào cũng được nó ngồi đây cũng được ngồi đây cũng được ngồi đây cũng được nó phải chia từ mình một bài của mình sẽ lớn nhất làm gì làm bài mình 7 điểm lớn nhất này này đó đây là cái quy, quy trình quy trình chơi là như thế anh em chỉ cần đánh ba cây em chỉ chỉ cần bốc cái thôi và để anh em chiến thắng và gỡ gạc lại những gì mà anh em đã thua tha thì nguyên tắc của nó là anh em sử dụng con máy này như thế nào Tuấn sẽ đi hướng dẫn chi tiết cho anh em trên kênh của Tuấn có rất nhiều video hướng dẫn về cái cách sử dụng con máy đánh bài thì đây giới thiệu với anh em là một con máy đánh bài iPhone máy đánh bài iPhone con máy đánh bài này có tên gọi là CAV 700 con máy đánh bài này báo bài siêu nhanh luôn anh em nhé báo bài cực kỳ nhanh luôn chỉ dùng một tay thôi là cũng có thể chiến thắng rồi ấn thăng đó và ờ, quy trình hoạt động của nó Tấn sẽ hướng dẫn chi tiết anh em ấn đăng nhập à, hiện tại con máy này là máy hoàn toàn là mới chưa mua trò chơi về anh em tải trò chơi về thì anh em có thể là chỉ cần tích vào một cái là tải được về trò chơi thôi không mất tiền không mất phí gì cả con máy này anh em có thể mua được 3 trò chơi 3 trò chơi ba trò chơi này anh em chơi thoải mái chơi sâm này chơi liêng này chơi ba cây này đấy là anh mấy em miền bắc hoặc là anh em chơi phỏm là cũng được chơi ba trò thôi còn à, giới hạn của nó là ba trò chơi còn anh em ở trong sài gòn thì sẽ không chơi được trò binh 13 lá ngoài binh 13 lá ra trò nào cũng chơi được binh ấn độ này binh uh, ờ, ngầu hầm này bài uh, bài cào này đấy, bài xì rách này bài xì tố này đấy trò gì cũng chơi được à, anh em chơi con máy này anh em có thể là không bỏ được con máy này ra thì anh em có thể là kết nối thêm một con Nokia này vào con uh, điện thoại Nokia này anh em gắt gắn sim nghe gọi bình thường camera nó sẽ nằm ở góc này nó sẽ anh em đặt bài nó, nó vẫn báo như bình thường à. đó à, thì Tấn sẽ hướng dẫn chất kịp chi tiết hơn nếu mà anh em có thể là kết bạn Zalo với số hotline trên màn hình 056417777 số Zalo của Tấn này à, đấy à, hoặc là anh em nào có thể gọi trực tiếp video Tấn sẽ hướng dẫn cho anh em chi tiết hơn về những cái quy trình hoặc là anh em nào có ở gần Hà Nội thì có thể lên bến xe Mỹ Đình Hà Nội hoặc là bến xe miền Đông Sài Gòn để anh em có thể giao lưu bản thân của Tấn là một trong những người thợ chuyên đào tạo chia bài lá à, ví dụ đây còn ad này anh em chỉ cần để bài anh em chia bình thường này đấy, anh em chia bình thường này con át nó vẫn ở đây Đấy. đây là một trong những cái kỹ năng để à, đi đánh bài à, nó là một cái mẹo thôi còn bây giờ công cụ nó vẫn là đẳng cấp nhất anh em đưa được bài vào anh em đánh bằng cái máy này nó cực kỳ dễ rồi một tay thôi một tay anh em cũng có thể làm nên sự nghiệp thì tội gì anh em phải học cái chia bài chia bài chỉ học để tránh né thôi thì à, bên đấy còn có cái đồng hồ soi trong hồ sơ bài này tấn đã làm rất nhiều clip để hướng dẫn cho anh em nếu mà anh em nào chưa hiểu thì có thể gọi video đây khi anh em chơi anh em có thể lắp pin vào đây anh em lắp pin vào đây camera nó sẽ nằm ở góc của cái đồng hồ này Đấy, camera nó sẽ nằm ở trên này ok nè. cực kỳ hiệu quả luôn nhé Đấy. thì nếu mà anh em nào có nhu cầu thì có thể là liên hệ trực tiếp gặp Tấn qua số hotline trên màn hình cảm ơn ờ, và hẹn gặp lại tất cả anh em